Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về số trung bình cộng. Thì đối với số trung bình cộng, cái này các em đã được ừ, làm rất rất nhiều ở trong quá, quá trình các em học ừ, ở phổ thông rồi. Đó là tính trung bình cộng điểm, đúng không? Điểm trung bình của một môn nào đó, môn toán, môn lý, môn hóa chẳng hạn. Sau đó là điểm trung bình cả học kỳ, điểm trung bình cả năm, đúng chưa? Vậy thì số trung bình cộng hay số trung bình được tính như thế nào? Chúng ta sẽ có đây với mẫu kích thước mẫu kích thước n, ờ, n là x1, x2 cho đến xn. Vậy thì khi đó số trung bình cộng là gì? Tổng tất cả các số này vào và chia cho này, x1 cộng x2 cộng cho đến xn và chia cho n đúng không? Vậy chúng ta sẽ có đây à, đối với số trung bình cộng thì thường người ta sẽ ký hiệu là x ngang và được tính bởi công thức đây. Một là viết dạng thu gọn tổng sigma y chạy từ 1 cho đến n của x y. Tức là x1 cộng x2 cộng x3 cộng cho đến xn và chia cho n. Ok chưa? Đấy là đối với mẫu số liệu kích thước n. Ở đây là chúng ta lấy ở cái bảng đầu tiên chúng ta chưa làm gì. Bây giờ cái bảng nó đã được thu gọn lại bởi tần số và tần suất thì công thức tính nó như thế nào thì chúng ta sẽ có đây với mẫu số liệu được cho bởi cái bảng phân bố tần số trước hiểu chưa tần số thì ở đây chúng ta sẽ có là gì số trung bình cộng x ngang sẽ bằng tổng sigma y chạy từ 1 cho đến n n y nhân với x y tức là chúng ta sẽ lấy tần số nhân với cái giá trị giá trị tương ứng của nó nha giá trị tương ứng của nó cộng với đấy cứ cộng liên tiếp như vậy tần số nhân giá trị tương ứng tần số nhân giá trị tương ứng đấy sau đó chia cho cái kích thước mẫu đúng chưa chia cho kích thước mẫu là xong đấy là đối với cái bảng phân bố tần số thế còn à, bảng phân bố tần số ghép lớp đối với tần số ghép lớp thì chúng ta dựa vào cái giá trị gì nhỉ giá trị đại diện đúng không đấy ở đây là chúng ta dựa vào cái C này, giá trị đại diện cho từng lớp ghép. Giá trị đại diện thì được tính bởi công thức nào? Trung bình cộng của hai cái đầu mút đúng không? Lấy hai đầu mút cộng vào và chia cho hai. Cách tính nó giống hệt đối với cái bảng phân bố tần số uh, bình thường. Tuy nhiên là cái lớp ghép này thì chúng ta lấy giá trị đại diện của từng lớp ghép một để chúng ta tính thôi. Đấy. C là giá trị giá trị đại diện của